Chưa? Chưa? Chưa Chưa. Rồi, giờ đó. Hello mấy bạn, bữa nay là mình ăn à, tôm luộc nha mấy bạn. nha. Mời các bạn cùng ăn với thưởng thức tôm mình tôm, tôm mình nấu nha. Ăn tôm mình mình mình nấu nha. Bự quá. Bự bên đây con này nè. Con này nhiều gạch quá à. mọi người ơi. Ở trong sông gạch mà. Vậy. Ở trong cho em ơi. Con này quá nhiều gạch. Chưa nha. Nó ngon luôn, siêu ngon ngon quá hương ơi ơi con ngậm con ngậm quá con ngậm ăn hai mà mình mình ăn ờ, con một à, một chai mình lột cho em mình ăn với mình ăn nha mọi người ừ. em mình ngồi ăn thấy bạn. đó chúng mình đặt nha để em cho ngại luôn á rồi nè em bạn nhé rồi mời các bạn cùng ăn nha Các bạn cùng ăn nha uhm. Trời cho ăn trước mà Rồi mày béo Mày béo chua chua nha Một hộp á Chua chua Chua cái cay hả Em giỏ cơm Rồi ngon quá mọi người ơi mời mọi người nha mời mọi người nhớ follow và đăng ký của mình nha kèm mọi người nhé Ôi ngon quá mọi người ơi Ngon ngon Ngon quá Nói giờ mình không quay được Mình vẫn mấy Mà mà mà nghe chuyện bị đau Mấy bài khán giả mình ăn no rồi mấy bài khán giả Trời Sao Alo mọi người nhớ mua tôm này ăn mới ngon tôm này không? tôm ở ngoài trung quốc cái lộn tôm này tôm ngoài nhật bản nha mọi người trời nha mọi người Ê, ngon quá mọi người ơi nóng mọi người nha chua mình đi ăn chứ ngon mới ngon mì hổ miếng ngon miếng ngon lắm ngon quá mọi người ơi không có nha gạch quá chị gạch luôn nè mọi người ủa chị gạch luôn, chị ăn mới ngon chứ mà mua tôm dùm gạch luôn nè mọi người có ngon ngon quá chiều chiếc chó luôn mọi người ơi Nhìn chữ của ai thằng bạn Ngon quá cháy rồi mọi người ơi Cháy chim Người già ngon lắm Chọn tôm nha Tôm này rất là ngon Ngon Thịt nó dính ở trong ngon lắm Ờ đúng nước rồi Nước dính ở trong ngon Chắc mày ngon lắm mấy nghe bạn Ngon quá mọi người ơi Đúng nha Mm ngon lắm ngon nghe mẹ à, ngon hai bằng cơm mà ừ, ngon hôm nay công nhận có em mình vui thiệt có em mình mình bánh kem Ngon ngọt luôn chảy Trong nước cay Ôi gạch quá trời, gạch nhiều người ơi. Ừ, gạch nhiều người ơi, cái cây mình nha. À? quá nhiều dạ dạ Ê, ngon quá nghe mặt dạ. công nhận lần đầu mình ăn tôm ngon thiệt ừ. Đó, Ui da, ngon dữ vậy Ui da, em bạn Nè bên mình cho bạn xem ờ, Chảy nước Thôi, nãy có nước rồi á Rõ ướt nha, mày nghe, mang cái giả trơn dưới trơn cái đầu trơn quá điên không có gì không ai chứ không có không quay màn hình đó là không chút chút con mày đi cả như mình đồ bé bé ngon quá mọi người ơi mong mọi người ờ, đăng ký kênh mình nha tôi vừa ăn này mẹ ăn chảy miếng nữa nha mà ông nghe nghe mà <coughs> ai đi bác tôm này mua trong tôm này mua trong lòng chợ mới có nha mọi người chứ mà không có mà không có ngang ngang bàn người dạ con ngoài nhá con ngoài vừa ca bén rồi không có mẹ mua dọc không ừ. em mình công nhận nó lành thiệt nó lành thiệt Ừ. Ôi da Tôm mày thịt này thịt nào như thịt nấy Thịt nấy che bạn ngàn người bạn Tôm muốn nù rồi à, mọi người ơi Tôm muốn nù rồi Ừ da Con ngon, ngon mẹ Ngon đây mọi người ngon quá nè mọi người thịt nè mọi người thịt, thịt quá trời nhiều luôn mọi người ơi sao mày nói chuyện nó giả vậy vậy nè mọi người ngon quá Dạ. Bạn. hộp tôm mình chắc mình ăn không nổi đâu mọi người ơi à. ngon cho mọi người bạn người mình thì con con con mà miệng ngon à mẹ mẹ ơi coi cái con à coi gặp nhé mọi người ngon quá mọi người đây ờ, ờ, số một số một số một gì số một mày ừ. con, con mày con có bà chợ đi mua nha đi mẹ nha nha số một dạ ngon nha ngon nha mọi người Thôi, mình lột cho đứa em mình ăn nha mọi người Lột em ăn mấy người, em ăn ăn ngon ngon á Em thấy ăn ngon Thịt nè, thịt nào nhú nụ à Thịt nào nha. nhú nụ à Nụ à, ăn nè à cơm này rất là mập, ăn vô rất là béo Béo ha, à. chua chua cay cay nữa nhưng mà chấm vô cái muối tây muối à, tây muối muối chanh á mới ngon mới ngon ha tây ninh phim này Vâng. Ôi. Gì Đặt nhiều quá mọi người ơi. เซนังกี้เหมือนเกินบ๊ายบาย